chở hàng công kênh mà còn phóng nhanh, rẽ ẩu. Đây là hình ảnh thường thấy của không ít xe ba bánh tại nhiều tỉnh thành lớn. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do cách đi đường ẩu này của các xe ba bánh. Mời quý vị cùng theo dõi một tình huống như vậy xảy ra hôm thứ Bảy vừa rồi tại Hà Nội. Thay vì giảm tốc độ khi rẽ, nhường đường cho các phương tiện ở hướng ưu tiên, thì tài xế chiếc xe ba bánh này lại tăng tốc cắt ngang qua đường. Cú tạt ngang qua đường của chiếc xe ba bánh đã khiến một người đi xe máy không kịp phản ứng. Hậu quả hai chiếc xe đã va chạm mạnh vào nhau. Người đi xe máy bị chiếc xe ba bánh quyệt khá mạnh nên ngã văng xuống đường. May mắn chỉ bị thương nhẹ. Để tránh những tình huống như vừa rồi thì xin lưu ý tới quý vị là khi rẽ hay chuyển hướng thì dù là phương tiện nào cũng vậy, người lái xe cần ra tín hiệu và quan sát kỹ các chiều đường.